và tại sao em lại gọi nó là bộ sản phẩm độc quyền của bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em? Bởi vì như các bác đã biết rồi đấy ạ. Các bác đi mua ở đâu cũng vậy thôi. Ở bất kỳ đâu cũng không có bộ hột tài xỉu tam sắc này. Và tại sao lại gọi nó là bộ hột tài xỉu tam sắc? Đây, em sẽ so sánh luôn với bộ hột tài xỉu nghệ hoa thường để cho các bác thấy được cái sự khác biệt của nó. đây các bạn nhìn này đó được chưa bộ hột bên trên là bộ hột tài xỉu tam sắc cái mặt tam của nó đánh dấu sắc còn bộ hột bên dưới là bộ hột nghệ hoa thường thì cái mặt tam của nó là đánh dấu huyền đó đây là cái sự nhận biết khác biệt nhất của để cho các bác dễ nhận ra cái bộ hột tài xỉu tam sắc của bên cơ sở em và đây là cái bộ hột mà bên em tự làm hoàn toàn không phải là bo từ 13 xuống 14 các bác nhá nhiều bác cứ gọi điện đến để hỏi là bộ hột này có phải bo từ 13 ly xuống 14 ly không thì em khẳng định với các bác là không bởi vì nếu như mà em bo 13 xuống 14 ly thì cái mặt tam của nó sẽ là dấu huyền cơ đúng không ạ vì hột trợ nó là dấu huyền mà nhưng đây mặt tam của nó là dấu sắc vậy nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm và về cái chất liệu nhựa của nó nó cũng hoàn toàn trong hơn so với cái chất liệu nhựa nghệ hoa bình thường các bác nhá. Bác nào mà đã sở hữu cái bộ tài xỉu tam sắc bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác cũng đã biết được cái sự khác biệt và cái độ hiệu quả mà nó mang lại rồi. Còn nếu bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn được uh, tìm hiểu thêm thì các bác cứ liên hệ với em, số điện thoại em ở trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn cho các bác hoặc các bác kết bạn Zalo với em. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua về cái bộ hột tài xỉu tam sắc này như lúc đầu em nói bộ hột hoàn toàn không tăng tích bây giờ em test thử tăng tích cho các bác nam châm này em thử luôn cả nắp chén hột Đó. nam châm không hít Đây, nam châm không hít nhé các bác nha dọi đèn này Ừ. hột các bác nhìn này trong vắt luôn đó em dọi đèn cả ba hột luôn này đó đây. đây hột vừa rồi nó bị rơi các nhìn thấy không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 các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu được và ngoài ra bộ hột này đi đều tỷ lệ lên bảo rất là cao đảm bảo về cái bộ hột này là không nằm bệt cầu cho các bác và về độ phần tan tích thì bao ăn thua trẻ hột các bác nhé đây là cái bộ hột tài xỉu bịp mới nhất 2022 này bên cơ sở em sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó đầu tiên là em sẽ lắc cho hột đi đều đây là hột đang xỉu đúng không ạ tài này xỉu này tài này xỉu này đó hột đi rất đều chén tài chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc thử giữ xỉu cho các bác bây giờ đang ở xỉu em sẽ giữ luôn xỉu cho các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này được chưa ạ bây giờ em lên tài này đó lên tài được chưa ạ về phần giữ tài thì nó cũng giống như giữ xỉu thôi ạ khi nào mà các bác